Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và hạn chế tối đa các sự cố về điện, Điện lực Khoai Châu đã có nhiều biện pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phục vụ tốt việc cung cấp điện cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh. Khắc phục các sự cố mất an toàn lưới điện đã từng xảy ra trên địa bàn, từ năm 2020 đến nay, Điện lực Khoái Châu đã đầu tư sửa chữa khắc phục 47 điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện, trong đó đã dựng 7 cột cao 20 m, lắp bổ sung trên 20 chục cột tháo hạ thay thế 18 bộ xà, các vị trí đảm bảo hành lang an toàn, tháo hạ căng lại trên 2.100 mét dây nhôm lõi thép và thay thế gần 3.000 mét dây nhôm trần bằng dây bọc cách điện 35 kV. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn huyện không còn điểm nào vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế trên địa bàn. Hiện tại, Điện lực Khói Châu đang phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân ký cam kết không tái vi phạm hành lang lưới điện.